nếu mà người mà bán bất động sản họ chỉ chỉ có một cái bất động sản duy nhất thì họ sẽ không phải bị đóng thuế và bạn phải làm cái uh, cái công việc là bạn phải đi lên trên phường bạn xác nhận đó bạn chỉ có một cái tài sản duy nhất thì ờ, khi mà đi ra cơ quan thuế thì họ bạn sẽ không phải bị đóng với thuế thu nhập này thuế thu nhập này thì được xác định bằng à, hai cách bạn có thể là dùng cách nào cũng được cái cách thứ nhất là à, bạn phải chứng minh được là cái giá bán ra rồi cái giá mua vào ha hai cái uh, trừ đi là bạn sẽ có một khoản lợi nhuận và bạn bạn sẽ đóng à, 25% trên cái khoản lợi nhuận này cách thứ hai nếu mà bạn không chứng minh được là à, cái giá mua giá bán như thế nào thì bạn sẽ đóng 2% trên cái ờ, giá trị hợp đồng khi mà công chứng thì à, nói chung là bạn sẽ phải à, tính toán trước khi bạn làm cái hợp đồng công chứng này xem cái nào có lợi nhất cho bạn thì bạn sẽ làm ha rồi tiếp theo đó là cái thuế cái chủ quyền sử dụng đất à, khi là cái cái thuế này là đánh trên cái việc mà là chuyển đổi à, tức là khi tài sản được chuyển nhượng cho một mà người khác thì cái thuế này à, sẽ được tính à, thuế thì à, được tính bằng cái à, diện tích đất nhân cho giá đất và cái thuế suất thường là thuế suất sẽ là hai phần trăm à, trên cái đánh trên cái mức giá của cái hợp đồng Ờ, giá đất thì ờ, ờ, được tính theo khung giá của chính quyền ha à, cái mức cái lệ phí thứ ba đó là lệ phí trước bạ cái lệ phí trước bạ này là người mua sẽ phải đóng ha người, tức là cái là loại phí mà là một loại tiền bạn là khi mà bạn chuyển tên qua cái bạn đăng ký cái quyền sở hữu của mình á, thì cái phí trước bạ là cái cái cái cái phí này ha và Ờ, cái người người mua sẽ phải nộp cái phí này tiền uh, tiền nộp đó thì bằng ờ, diện tích đất nhân cho giá đất và phần trăm lệ phí cái uh, phí dao động mà khoảng là một phần trăm trên cái uh, theo tùy loại tài, tài sản cái phí thứ tư đó là cái phí địa chính à, khi mà bạn cái khoản thu này liên quan tới cái địa chính thì bạn sẽ phải đóng ha còn cái phí thứ năm đó là phí công chứng phí công chứng tùy thuộc vào cái giá trị của cái hợp đồng công chứng nếu mà từ khoảng 1 2 tỷ thì bạn chỉ phải đóng trên à, khoảng 1 à, triệu đồng à, và cái phí công chứng này thì tùy à, bạn có thể là à, trao đổi với lại người à, người bán hay người mua tùy bên nào sẽ nộp à, cái loại phí này còn ví dụ như là phí thường là người ta sẽ chia ra à, phía bên nào phía, phía bên đó đóng thì cái phần mà là công chứng này sẽ thuộc người bán tại vì công chứng qua tên của um, mình bán nhà mà thì mình sẽ phải chịu cái phí này còn uh, phí à, thu nhập thì của người bán còn phía trước bạn là thuộc của người mua ha còn uh, à, nếu phía địa chính hay là phía phía phí chuyển quyền uh, thì cũng là của người bán luôn thì đó là một vài cái thông tin tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng là bạn sẽ uh, khi mà bạn đi mua bán nhà thì bạn sẽ có một số cái uh, kiến thức căn bản ha phải cần phải nộp những cái thuế và cái phí nào để bạn định được cái mức giá của mình mình nên bán ở cái mức nào ha à, đó là một vài cái điều tôi muốn chia sẻ với các bạn à, cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nếu bạn à, thấy ai đó đang à, cần biết cái thông tin này hãy giúp dùm tôi chia sẻ cho họ và subscribe cái kênh youtube của tôi để có thể nhận được cái video sớm nhất khi tôi đăng cái video mới lên xin chào